Chào mừng các bạn, đến với kênh NNC, chủ đề Hà Nội, xin giới thiệu đến những người yêu mến thủ đô Hà Nội, hiểu thêm về văn hóa, lịch sử mảnh đất nghìn năm tuổi này, là thủ đô của một đất nước, vậy nên không có gì lạ khi Hà Nội, được coi là trung tâm văn hóa số một của Việt Nam. Những yếu tố như lịch sử, con người, nhịp sống, phong tục tập quán, đều là những chủ đề rất đáng quan tâm, điều khiến Hà Nội đặc biệt, là bốn phương tụ hội mang theo những nền văn hóa khác nhau khiến cho văn hóa nơi đây trở nên đa dạng, phong phú, không đâu trên đất Việt Nam, có nhiều làng văn hiến, làng nghề như Hà Nội, những ngôi làng cùng với các kiến trúc Phật giáo, dân gian, kiến trúc Pháp, nằm rải rác khắp thành phố, khiến du khách vô cùng thích thú trước những giá trị văn hóa, lịch sử còn hiện hữu đến ngày nay. Chợ Hoa Quảng An, Tây Hồ Hà Nội, từ lâu đã được người dân Hà Nội biết đến là chợ hoa lâu đời của thủ đô, đây là chợ hoa đầu mối, cung cấp hoa cho toàn thành phố, khu chợ này chỉ họp về đêm. Đến chợ hoa Quảng An, vào thời gian từ bắt đầu ngày mới đến dạng sáng, bạn sẽ thấy một chợ hoa nhộn nhịp, trong khi cả thành phố đang ngủ say giấc, chỉ còn ánh đèn vàng, và sự tĩnh lặng, trên từng tuyến phố, con đường. Thì tại đây, hàng loạt các phương tiện chở hoa, từ các vùng lân cận như Tây Tịu, Mê Linh, Nhật Tân, Gia Lâm, Đông Anh lại tấp lập đổ về đây, cả khu chợ sáng rực, nhộn nhịp kẻ mua, người bán trong đêm, hoa ly, hoa hồng, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa lan chậu, hoa sen, và rất nhiều loại hoa nhập khẩu, được bày bán rất nhiều, tại các sạp hàng tại đây, chợ hoa đêm họp quanh năm, khách của khu chợ này, thường là người kinh doanh hoa, mua về để bán lẻ. Đến chợ hoa đêm, trải nghiệm một đêm không ngủ, để được tận tay chọn những bông hoa tươi giói, thỏa thịnh ngắn các loại hoa, từ khắp mọi miền đất nước, cũng như hoa nhập ngoại, khoe sắc quả thật cũng rất xứng đáng, dạng sáng khi chợ tan, cũng là lúc những gánh hoa, xe hoa, lũ lượt tỏa đi, mang hoa tươi đến mọi ngõ ngách, phố phường Hà Nội.